Xin chào toàn thể tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi làm thì muốn giới thiệu với anh em một bộ hột tài xỉu hoàn toàn mới mới nhất của 2022 Đây là bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% dành cho những em tay cái có thể đi lắc đấu trường những sòng sới C1 đấy, đấu trường sòng sới lớn được hiệu quả an toàn và luôn luôn có cái tỷ lệ thắng là cao nhất hột tài xỉu này là hột tài xỉu tôi mới nhập về ở trên thị trường anh em nhìn trên màn hình đây rất là đẹp nha anh em hột tài xỉu này gọi là hột tài xỉu cây hay còn gọi là hột mắt hí hột mắt nhỏ hột thái đó về cái ưu điểm của bộ hột này đầu tiên anh em nhìn vào à, anh em cũng thấy rồi rất là đẹp hột này làm với cái mủ mủ à, trắng nhẹ đó làm bằng cái nhựa chất nhựa rất là uh, trắng và nhẹ anh em nhìn này rất là đẹp nha bao đẹp luôn Bộ hột này ưu điểm thứ nhất là nó có một âm lắc thứ nào một thứ tiếng thôi Đấy. cái hột này là cái chấm cái mắt của nó rất là nhỏ và nông chính vì vậy khi anh em lắc là nó sẽ không phát ra âm thanh thứ hai Đó, nó chỉ có một thứ âm thôi Đấy. hột lắc chống âm thứ hai là hột lắc đi đều hay lên bão hay lên bão Đó. thì anh em biết rồi trong một ca lắc mà sòng sới càng lớn mỗi chén bảo thì anh em sẽ ăn được càng nhiều tỷ lệ chén bảo lên ờ, nhiều thì ờ, cái cửa ăn tỷ lệ chiến thắng của anh em đã cao hơn rất là nhiều rồi Đó. thứ hai nữa là hột này anh em có thể lắc theo ý muốn của mình lắc giữ tài giữ xỉu hay lắc cho hột đi đều theo ý của mình được một cách dễ dàng Đấy. còn ờ, cách lắc thực tế thì như nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể khi anh em à, liên lạc và anh em mua hàng đó số điện thoại đây nha 0933 793 222 hoặc anh em có thể kết bạn Zalo để mình à, tiện trao đổi và liên lạc tôi sẽ hướng dẫn và chỉ cho anh em cụ thể cách lắc Đấy. ở trên đây thì tôi không thể à, chỉ được bởi vì như vậy thì à, người ta xem clip người ta sẽ biết và đánh trúng anh em đó đây là hột tài xỉu nghệ hoa bình thường anh em hay chơi đó anh em thấy không đây là hột nghệ hoa nha nhà tôi thì đầy đủ cả hột cũ hột mới đều có những clip này là tôi giới thiệu bộ hột mới hột tài xỉu cây hột mắt hí hột mắt nhỏ đó. anh em à, tôi để đây cho anh em thấy sự khác biệt này đó hột nghệ hoa anh em chơi thì mắt nó lớn hơn sâu hơn đó. anh em cần hột nào thì chúng tôi đều làm theo yêu cầu theo kích cỡ 11 12 13 14 ly đó. đây là hột zin của nó nha anh em đó, hột zin còn nguyên cạnh này đó anh em nhìn thấy rất là đẹp nhé hột này là bao lắc đấu trường luôn bên chúng tôi thì uh, cung cấp cho anh em đầy đủ những cái dụng cụ đồ chơi Đấy, đây là những cái bộ nắp chén đĩa là hoàn toàn không tang tích 100% trăm. anh em thấy trên màn hình đây là cái nắp trì này Đấy, nắp trì công dụng của nó thứ nhất là chống máy soi xuyên thứ hai là giảm âm Đấy, giảm âm giảm tiếng đó đây là chiếc nắp chì thô chúng tôi bọc bọc chì xung quanh chống máy soi và khi ờ, nắp chì dán ờ, làm xong thì nó sẽ thành ra những cái chiếc nắp đẹp như này Đấy, đủ các mẫu cho anh em lựa chọn thoải mái lựa chọn rất là đẹp nha anh em à. chì thì nhà chúng tôi có hai loại chì mỏng chì dày Đấy, anh em nào thích làm chì mỏng thì tôi làm chì mỏng và thích làm chì dày tôi làm chì dày theo yêu cầu cho anh em thoải mái lựa chọn Đấy, để anh em chơi được an toàn và hiệu quả ở những đấu trường sòng sới lớn nắp thì nắp cao nắp thấp Đấy, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu để phù hợp với lại tay của anh em lắc làm sao cho thoải mái nhất dễ nhất anh em dễ điều khiển hột theo ý của mình Đó. bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em coi để anh em thấy thực tế bộ hột này nhất về âm của nó Đó. Ừ. đi rất đều nha anh em âm ờ, lắc thứ nào chỉ có một thứ tiếng thôi ờ, không có thứ tiếng thứ hai hột nghe rất giòn đều đi đều Đó. lên bảo này anh em lên bảo năm hột lên bảo rất là đều nha xỉu tài này trứng tài xuống xỉu này lên tài này Đó, đi tài xỉu rất đều hột này là mổ nhẹ lắc rất là bay rất là dễ đi nha anh em lại lên bão tam này anh em thấy không tôi lắc à, lúc nãy là mười mấy hai chục chén Đó, lên hai chén bão rồi lên bão rất là đều nha anh em một lợi thế khi anh em lắc đấu trường sòng càng lớn thì anh em ăn càng nhiều Đó, âm nghe rất sướng bây giờ tôi sẽ lắc theo ý muốn của mình lắc giữ tài giữ xỉu hay lắc cho hột đi để cho anh em thấy đây là xỉu tôi sẽ lắc giữ xỉu này Đó. nguyên xỉu luôn một ba ba xỉu số 7 giữ xỉu tiếp này xỉu số 9 này giữ xỉu tiếp này chén này phản này thì cái hột này tỷ lệ đạt của nó là 7 đến 80 phần trăm hột hoàn toàn không tan lắc theo ý của mình đạt 7 đến 80 phần trăm là ok rồi anh em đó, đang là tài giữ tài này đó 456 tài số 15 ờ, chén lớn điểm lớn như này thì lắc xuống là ăn đúng không anh em thường thường họ đánh chén nằm mình sẽ lắc xuống lắc xuống xỉu đó xuống xỉu số 10 rất là hiệu quả nha anh em số 10 tôi giữ nguyên xỉu đó lên báo nhị luôn đó xỉu báo nhị anh em thấy không lắc rất là ok lên bảo đều Đấy, như chén à, này 6 điểm tôi lắc lên tài là ăn rồi đó 556 anh em thấy ok chưa nghĩa là mình lắp theo ý của mình đạt tỷ lệ từ 7 80 phần trăm một thì có một thứ âm một thứ tiếng Đấy, một lắc đi rất là ngon bình thường anh em lắc à, đua 5 năm thì hay lên bảo còn mình muốn lắc giữ hột Đấy, thì đều có cách lắc của nó cách lắc như nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể khi anh em mua hàng nhé. bên nhà tôi thì đầy đủ những ờ, đồ chơi đấy đồ ờ, đây là những cái bộ hoàn toàn không tang để cho anh em lắp đấu trường đấy, đấu trường lớn sòng sới lớn hột không tang có nắp chống âm à, nắp trì đấy, đĩa chống âm anh em xem đĩa mẫu đĩa này Đó, rất là đẹp rất là nhiều mẫu Đó, đây là đĩa nhật nha đĩa đá nhật đĩa này là đĩa CK Minh Long đó anh em thấy không rất nhiều mẫu đẹp nha cho anh em tha hồ lựa chọn đây là chén ngọc chén mỹ ngọc mỹ chén đá có bông đây là nắp sơn và chén nhỏ để mình lắc hột 11 12 ly hột nhỏ Đó. ngoài những cái bộ đồ không tang này thì bên chúng tôi còn cung cấp cho anh em những bộ đồ công chuyện Đấy, đồ thiết bị điện tử để anh em chơi một số sòng sới nó phù hợp sòng nhỏ mình à, hay là sòng vừa vừa mình à, chơi được đồ công chuyện thì mình chơi đồ công chuyện thì có máy báo rung Đấy, nắp âm dương nắp AB rồi à, hột điều khiển qua lại rồi là remote bấm nắp camera nắp soi xuyên rất nhiều loại anh em anh em nào muốn tìm hiểu hay là được tư vấn những cái bộ đồ chơi phù hợp với lại sòng sới của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở trên màn hình đây 0933 793 222 hoặc anh em có thể kết bạn Zalo để mình tiện trao đổi và liên lạc Đấy. anh em cứ liên hệ thì chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình những đồ chơi phù hợp cuối clip thì xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi Chúc anh em là luôn luôn giành chiến thắng trên mọi sòng sới và sân chơi. Xin chào và tạm biệt tất cả anh em.